Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi Duy Khả xin uh, kính chúc anh em xem video vui vẻ anh em ơi Ở video này thì Khả sẽ hướng dẫn anh em sử dụng auto uh, sơ của trong game luôn Trong một game luôn Là không uh, nói chung là một cái, cái cái auto nó giống hoàn toàn Kim Yến không có gì khác lạ nha anh Và Khả sẽ hướng dẫn anh em uh, cách mở auto như thế nào Và cũng như là cách lọc đồ như thế nào nha Hiện tại thì vừa rồi Khả tắt auto rồi Đó Rồi Khả tắt auto rồi Đó, ok chưa Tắt auto rồi đúng không? Giờ Khả vô cái mục game và một game thì ờ, khải tại cái một game đó là là phật sơn phật sơn ký sử thì khải vô cái mục phật sơn ký sử đây của khải này thấy chưa đó. rồi bên trong mục này thì chúng ta sẽ ờ, có cái auto mặc định trong game luôn đây nè auto này free được ờ, tích hợp theo game luôn nha em free hoàn toàn nha anh em thấy chữ auto công thành chiến xưa net không à? quên công thành chiến xưa anh new không đó anh em kích vào rồi anh em sẽ chụp phải cái auto này lên chạy với uh, chế độ uh, rên đặc min đó ghê chưa rồi sau khi chạy xong thì anh em sẽ thấy được cái bảng này đó nó khá là giống một cái giao diện auto game miếng rồi anh em kích vào cái dòng ờ, list auto trong này đó thấy không kích vô thì chúng ta sẽ có bốn cụm mấy chủ thì mấy chủ chúng ta đang chơi đó là mấy chủ ờ, dược sơn ờ, phật sơn ký sử đi đó phật sơn ký sử chúng ta sẽ lấy cái clip phật sơn ký sử rồi chúng ta bỏ vào phần phụ trợ chung một à, phụ trợ ở à, quên cài game chúng ta sẽ bỏ vào phần cài game và sẽ, chúng ta sẽ bỏ vào phần id anh em thấy không cài game rồi ID rồi chỗ này chúng anh em chúng ta nhớ chọn là công trình chiến sư nét đó rồi chỗ này chúng ta nhấn áp dụng đó sau khi nhấn áp dụng xong thì sẽ có hiệu ứng là link server 30 ngày từ ngày 6 tháng 1 đó rồi bây giờ thì chúng ta sẽ test vào auto thì nhấn vào chữ A để chọn ạc à, mình muốn làm ạc chính thì như khải đây khải đưa vào đường môn đó một ạc thôi server này một ạc nên là không kéo xe được nha rồi chúng ta sẽ chọn nó là đường môn ạc chính chỗ này nếu như xuất hiện màn hình đen này á anh em nhấn F10 đó anh em nhấn F10 là nó hết đó. rồi và vừa rồi thì Khải có test cái chức năng đó là chức năng uh, lọc đồ thì vừa rồi thì Khải cũng có cái lọc vài vài cái nỏ này đây nè như cái nỏ này Khải đang lọc với cái chế độ là tóc 30 sát thương 50 ờ, điểm và sát thương lấy 100 trăm đó thì nó sẽ ra như thế này theo yêu cầu của Khải là ba yêu cầu đó là cái này thì thiếu kháng động nên Khải không ưu tiên phải bỏ qua một bên rồi cái này nè cái này cũng khá là chuẩn luôn nè với cái tốc độ 30 sát thương 50 và sát thương lấy 100 trăm khá là ok luôn nếu mà khả lọc 3 yêu cầu thì nói chung là cái nỏ này đặt 3 yêu cầu đó không gì sai luôn nhưng mà nó là ra nỗ lực với lại nỗ lực thì khải không thích rồi ok giờ khải sẽ lọc một cái chuẩn nhất luôn nha chúng ta sẽ lọc như thế nào thì giờ khải sẽ kết vào cái phần uh, uh, thiết lập này thiết lập điều kiện lọc này đó khải sẽ gây vào chỗ này này hiện tại khả năng lọc à, vũ khí còn anh em thích thì kích vào không thích thôi cũng chả sao cả đó chúng ta chỉ kích vào dòng luôn dùng đúng với điều kiện bên dưới đều được đó như lúc nãy cái nỏ này đây Khải lọc với tốc độ đánh nội công 30 này tốc ngoại 30 này sau khi Khải sửa 30 thì nhấn dấu chấm sửa là ok rồi tiếp tục đó là sát thương một lý thì Khải đã chỉnh cho nó đây là dấu tích vô rồi sát thương quản lý 50 điểm này Khải nhấn dấu sửa là nó chấp nhận 50 điểm nhé nè rồi sát thương quản lý là 100 trăm đó Khải sẽ ghi chỗ này là thành 100 trăm và nhấn dấu sửa là ok rồi bây giờ khải sẽ thêm cho nó đó là cái kháng độc này khải sẽ lên sinh lực sinh lực 200 sinh lực đâu đây sinh lực tối đa này khải tích vô chỉnh giống này lên 200 đó rồi khải thêm ờ, đó là bốn yêu cầu rồi Và yêu cầu tiếp theo của khải là cái nỏ này nó phải có kháng độc 25 ai kháng độc đây khải sẽ tích vào chỗ dòng kháng độc này đó rồi chọn 25 nhấn dấu sửa ok sau khi xong thì khải sẽ bắt đầu lọc cho anh em xem Khải sẽ cố gắng lọc ra một cái nọ mắt ộp cho anh em xem nó có nói cái nọ này chưa được chưa đặc chuẩn lắm nó này thì thở lực rồi đó vứt luôn hút sinh hút sinh bỏ luôn khả năng cái tiêu chuẩn đó là tóc sát thương và thở lực và sinh lực như này kháng độc ok thì bắt đầu lọc nè tất cả lọc đó, giờ khả sẽ lọc một cái nọ vip nhất cho anh em xem tự động bán luôn nha nếu mà không thành công tự động nó bán nếu mà không dúng cái mình lọc tự động nó bán luôn Tài khả năng yêu cầu là tốc 30 Rồi sát thương 50 điểm Rồi à, sát thương 100% Và kháng độc 25 và sinh lực 200 đó, Nên yêu cầu nếu mà nó ra được đúng cái nọ đó Nó sẽ nó sẽ dừng lại Còn nếu không ra nó sẽ bán sốt Đó, đó là cách lọc đồ Nhưng mà anh em muốn lọc đồ thì auto anh em phải chạy nha Chỗ phần cài đặt này cái chỗ này này nó phải có link server hoạt động thì nó mới chạy được nha anh em đó chứ còn link server không hoạt động không chạy được đâu đang lọc thử ra nói chung lọc kiểu này thì nó khá là nhanh chứ anh em đọc tay thì đỡ tìm một cái siêu phẩm như vậy là hơi việc chua anh em ạ <laughs> thấy không ai cố gắng hãy tìm xem <coughs> anh em đợi một chút có lại anh em hãy lưu ý rồi nè à, cái này khải chỉ anh em nhưng mà khải chưa chỉ cái bắt đầu như thế nào thì nói chung cái bắt đầu á thì anh em chọn vào cái phần này tại vì mình lọc đồ ở cái lệnh bài tăng phụ tăng thủ này nè mình đang lọc đồ ở cái lệnh bài tăng thủ này thì anh em sẽ chọn cho khải cái chỗ dấu tích này phụ trợ này event này thì anh em hãy chọn dấu tích này nè đó anh em thấy không lệnh bài tăng thủ test này nè đó anh em chọn vào cái lệnh bài này và bây giờ chúng ta chuột phải vô chuột phải vô thì đầu tiên theo dòng ở chuột phải cái lệnh bài này thì chúng ta sẽ nhận trang bị đồ mát thì chúng ta sẽ gõ vào chỗ dòng click dòng đó là số 1 đầu tiên được không số 1 đầu tiên đó và chúng ta sẽ tiếp tục tiếp tục đó là dấu phẩy rồi chúng ta sau khi số 1 đầu tiên thì sẽ kích vào uh, trang bị này kích vào sau tiếp tục đó là chúng ta muốn lọc dây chuyền hay là áo hay là lưng như thế nào đó thì anh em cứ theo số thứ tự thì anh em đánh số vào dây chuyền số 1 áo số 2 đai lưng số 3 giày số 4 bao tay số 5 nón số 6 và vũ khí cận chiến là số 7 ngọc bội là số 8 và vũ khí tầm xa là số 9 và bây giờ chúng ta đang muốn lọc vũ khí tầm xa thì chúng ta sẽ nhấn vào chỗ này là 1.9 này đó tiếp tục rồi kích vào vũ khí tầm xa rồi anh em giờ muốn ờ, lọc cái vũ khí nào nếu mà báo quân tiêu thì sẽ là số 1 tối cực Đào sẽ là số 2 không tốt linh sẽ là số 3 và hiện tại khả năng muốn lọc không tốt linh thì khả sẽ từ là 1.9 rồi thì khả sẽ phải thêm cái nữa chấm 3 là khải lọc không thức linh đó rồi bây giờ sau khi kích vào không thức linh thì chúng ta muốn lọc hợi gì thì như khải đang muốn là lọc hợi kim thì hợi kim đang đứng số 1 thì khải sẽ ghi vào là 1931 đó anh em không anh em thấy dấu như đây nè đó thì à, nó mới thành công như nè đó thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho anh em xem đó thì sau khi à, Khải lựa chọn đúng cái cái hàng của vũ khí là 1931 thì bắt đầu Khải tất cả lọc thì nó sẽ lọc thôi đó giờ cho anh em xem này đó cái lúc nãy là chúng ta à, thiết lập à, điều kiện lọc còn cái này là chúng ta click theo dòng thì nó đúng dòng thì mới chạy được nha đó. <clears throat> Ừ. đang chạy anh em đó hiện tại bây giờ chúng ta chờ một chút uh, trong thời gian nó sẽ lọc ra cái vũ khí đẹp cho anh em xem tí nữa khả sẽ hướng dẫn tiếp anh em lọc thêm cái nón và cũng như bao tay áo quần này nọ nè nó chỉ cần thay đổi cái dòng clip dòng với lại điều kiện thiết lập mà ờ, của mình thôi là mình lọc được thôi à, như nãy khải lọc ra được cái nọ theo tiêu chuẩn này đó khả đang lình lọc clip cái thứ hai mà mất thời gian quá đó như cái tiêu chuẩn khả là tóc 30 sát thương 50 và 100% ờ, sát thương và kháng độc lên và sức lực hay là 200 đó chuẩn nỏ của khả đang tìm ok chưa do gì ờ, bây giờ thì Khải sẽ hướng dẫn anh em lập tiếp tục qua món đồ khác đây ví dụ như bây giờ chúng ta cùng lọc cái nón đi bây giờ Khải sẽ lọc một cái nón mắt ọp nha nè một cái nón ờ, họ mắt ọp hoàn to và lọc như thế nào và trình tự như thế nào cho anh em cùng xem này đó trước khi muốn lọc thì anh em lưu ý là cái lệnh bài tân thủ của chúng ta là đây chuột phải vào giờ bây giờ Khải muốn lọc cái nón đi thì chuột phải vào thì uh, chỗ dòng click dòng này khai sẽ xóa hết xóa hết đó và bây giờ chúng ta sẽ là nhận trang bị đồ xanh mát thì cái đầu tiên này là số 1 nó chúng ta sẽ kết vào và chúng ta sẽ gõ chỗ nào uh, cờ lít menu là dấu số 1 trước rồi dấu phẩy đó bên tay phải màn hình anh em thấy không rồi tiếp tục đó là chúng ta đang muốn lập cái nón dây chuyền là một này áo 2 đai lưng 3 giày 4 bao tay 5 nón 6 thì chúng ta sẽ kết vào nón và chúng ta sẽ gọi chỗ này là 1.6 nữa rồi phẩy thêm cái nữa rồi bây giờ chúng ta muốn cái nón nào anh em muốn lọn nón nón nam nón nam hay nón nữ gì đó tùy thích nè như đây khả năng muốn là một này nón đây một này nón đây hai ba bốn năm sáu đúng không sáu rồi bảy tám chín khả năng muốn cái huyền tờ cháo là số 10 ok khả sẽ gõ vào là một chấm sáu chấm mười chấm mười rồi phẩy tiếp nón này khả năng muốn tìm à, nón họ thì 1 2 3 4 ok 4 ok khả năng là 1.6 1.6.10.4 xong sau khi khả thiết lập cái số click dòng xong thì bây giờ khả sẽ kết vào thiết lập điều kiện lọc như này đó này chỗ này nè đó rồi bên tay dưới chỗ cái phần phụ trợ event này nè phía, phía dưới này thiết lập điều kiện lọc này bây giờ khả sẽ bỏ hết tất cả chết lúc nãy của cái vũ khí bỏ chết hết và dạ, ở cái nón này thì Khải sẽ lọc với cái đó là um, sinh lực 200 nội lực 200 và phòng thủ lý 25 đầu tiên Khải thấy phòng thủ lý này đây à, thủ lý là ngày số 22 này phòng thủ lý Khải sẽ ghi 25 sửa ok nhấn giúp sửa này đó xong rồi đến vòng uh, sinh lực nội lực thông pháp thông pháp làm chậm đâu sinh lực lực đâu đây phục hồi sinh lực nữa này phục hồi sinh lực nữa đây đâu ấy? có phục hồi sinh lực không à, chết hết cho anh em xem này sinh lực nè sinh lực hai sẽ tích vào và chọn số 200 rồi nội lực nè hai sẽ cũng tích vào và chọn lấy 200 sửa sau khi xong anh em sửa theo số anh em cần nha xong đến thông pháp này đây thông pháp này, thông pháp khả sẽ chọn là 20 rồi bây giờ khai sẽ tìm cái là phục hồi sinh lực như thế nào thêm cái chỗ đỉnh cấp hơn là phục hồi sinh lực nha từ 3 trở lên đó khai sẽ giữ phục hồi sinh lực từ 3 trở lên rồi bây giờ mà hơi bói xấu là hồi bói năm cũng được bốn năm này năm trở lên này nè rồi ok và sau khi khai tích đủ cái cái dòng tích khai yêu cầu thì chúng ta sẽ tích vào lọc đúng vào điều kiện đó ok áp dụng đó, ok và chúng ta sẽ bắt đầu lọc nè nón này vứt này đây là chúng ta lọc tay nè đây lọc tay này, chuẩn bị hệ kết auto nó khác hoàn toàn nè rồi dàn bắt đầu kết auto này anh em sẽ sau khi setup xong thì anh em sẽ nhấn vào tất cả lọc vào giờ nó sẽ lọc đó, đúng nó mình cần chưa nếu mà đúng thì nó đủ tiêu chuẩn thì nó sẽ ở lại còn không thì nó bán shop như nè đó nhưng mà nó này bán shop không đủ tiêu chuẩn của khải thì nó bán shop đó đó vậy thôi đơn giản thôi giờ anh em chờ đợi ra cái nón vip nha nè chờ đợi ra nón vip nha đó, chúng ta chờ đợi ấy như có một cái kìa nó đỡ lại một cái kìa nè, hai cái luôn kìa đó được một cái nón vip thấy chưa em không thành công được một cái này hai cái này thấy chưa em thấy chưa đúng đúng tiêu chuẩn chưa anh em <laughs> tiếp tục đó đúng tiêu chuẩn chưa đó ok nón là có nha anh đó hiện tại khải lúc này khải chết số 5 thôi nhưng mà hiện tại cứ trên số 5 là nó giữ lại đó thì cái này là số 5 này nó giữ này số 5 nó giữ này đúng điều kiện nha anh em sinh lực nội lực đây cho anh em xem tất cả dừng này đây chúng ta đã được bốn cái nón thì như này phải có chết thì sinh lực 200 nỗ lực 200 thông pháp phòng thủ đó thì phòng còn lại dòng còn lại nó làm chậm nên là mình không cần chết làm gì tại vì dòng làm chậm nó cũng mất 40 thôi khả chết dòng cuối cùng đó là phục hồi sinh lực 5 thì đó năm nó giữ lại này cứ cho năm giữ lại được nón xấu này nè đó nón này đẹp nhất này thấy chưa rồi nón này cũng xấu luôn nè hai nón xấu luôn thấy chưa đó ok khải mang một cái vô con này khải vứt vứt vứt đó vừa rồi lọc lọc xong cái nón mà, nón này dư rồi anh em nào cần cho đỡ, đỡ phải mất thời gian lọc đó thấy chưa hai món bát thấy chưa <laughs> rồi ok này bây giờ khải sẽ làm từ cái bao tay cho anh em xem nha ok và anh em cùng xem khải này hướng dẫn tiếp tục là setup cho anh em cái bao tay này đây giờ đó chúng ta sẽ setup cái bao tay thì trước khi setup thì anh em cứ để ý vào phần phụ trợ event ở cái auto này phụ trợ Evan trên màn hình anh em ha bên tay phải cái auto này phụ trợ Evan và chúng ta sẽ chuột phải vào cái lệnh bài thân thủ thì cái lật đồ chúng ta là lệnh bài thân thủ thì anh em hãy chép vào chỗ này anh em hãy nhớ là chép vào chỗ này là chọn cái lệnh bài thân thủ này thấy chưa nó rất là nhiều hiệu ứng này lệnh bài thân thủ đó rồi chúng ta chuột phải vào một cái sau đó là nhận trang bị mát thì chúng ta sẽ là số 1 là đầu tiên đúng chưa thì tiếp tục nhận trang bị mát này một này rồi chúng ta sẽ gọi số 1 bên này một này phẩy này rồi giờ chúng ta lập bao tay thì gia truyền 1 áo 2 đai lưng 3 giày 4 bao tay 5 thì chúng ta sẽ kết vào chỗ bao tay và chọn vào số 5 1.5 này đó và tiếp tục phẩy tiếp giờ chúng ta muốn lọc bao tay nữ thì số 1 tiếp theo còn lọc bao tay nam thì số 2 tiếp theo thì giờ khả năng muốn lọc nữ thì khả chọn tiếp tục lên số 1 và kết vào chỗ này và chọn số 1 này và 1.5.1 tiếp tục phải phẩy tiếp Giờ Khải tìm bao tay họ thì Khải sẽ lọc chỗ này. Nó một hai ba bốn sẽ là một năm một bốn Ok chưa? Đó, và kết vào số này số 4. Đó, ok. Thì cái ờ, sau khi chúng ta thiết lập xong cái ờ, hiệu ứng cái dòng của trên lệnh bài thân thủ thì chúng ta sẽ thiết lập điều kiện lọc ở bên dưới auto này là này thiết lập điều kiện lọc này đó thấy không cho cái phần phụ trợ event bên dưới này đó thì uh, nói chung cái này á, thì nãy cũng setup rồi thì đầu tiên là phần thủ quản lý rồi à, sinh lực mát 200 nội lực mát 200 thân pháp 20 phù hồi sinh lực từ 5 điểm trở lên đó thì nói chung là nó cũng tương đối giống như cái nó lúc nãy nó là cũng không có gì thay đổi cả nếu mà anh em có gì, gì thay đổi anh em sẽ thay đổi trong trong chỗ này đó anh em cứ lọc theo cái kiểu trong này ở trong này thì nó có từ số 0 cho đến số 58 đó là 58 hiệu ứng của trang bị cũng như vũ khí thì anh em muốn lọc theo anh em là anh em tùy chọn thôi sau khi tùy chọn xong chúng ta sẽ áp dụng tất cả rồi chúng ta đóng rồi bây giờ chúng ta lọc bao tay này nãy mở bao tay có đây là lọc tay này vứt này vứt này vứt này vứt luôn này không đủ chuẩn này vứt luôn ok bây giờ sẽ bắt đầu lọc cho anh em xem tất cả lọc này lọc đó trong dân chờ đợi lọc anh em chờ một chút nha chỉ cần lọc vài vài giây cho đến vài phút là nó có thôi chứ còn anh em lọc tay thì lâu lắm anh em lọc bằng tay thì chua lắm <clears throat> đó hello bích ngọc nha hello anh em ok ông minh tiếng lê ơi vừa rồi em hướng dẫn anh hiểu chưa đó đó giờ chờ đợi nó lọc một tí thôi nói chung này là auto hướng dẫn anh em cách uh, sử dụng auto của cụm máy chủ phật sơn ký sử này cũng như là cách lọc đồ để anh em có thể test server này đó ok như vừa như vừa rồi cái một qua tay này hiện tại đang test thôi nha anh em test thì anh em mới sử dụng lọc kiểu đó thôi còn anh em không test thì anh em uh, phải cái auto kim yến thì anh em muốn lọc được mà ở server chính thức thì chắc không còn lọc đâu anh chính thức thì chúng ta sẽ cài đặt từ đầu á nên là không còn lọc như thế này đâu cái này thì anh em hay đi server mới hoặc là anh em đi test server mới á, thì anh em dùng chức năng lọc này á thì nó khá là hiệu quả và khá là nhanh nó rất là nhanh chứ anh em lọc tay thì chất mùa quýt anh em ơi rồi rồi bao tay đặt chuẩn không đó, chúng ta có một bao tay đặt chuẩn hết chưa theo chuẩn cho anh em sinh lực 200 nội lực 200 phòng thủ lý thân pháp và phục hồi sinh lực 5 trở lên đó thì cứ từ 5 trở lên là nó giữ lại thôi đó giờ khải đang muốn tìm kẻ xấu thì nó sẽ hơn cái năm nữa thì nó sẽ giữ lại tiếp tục đó, đợi tới còn có nha đó anh em ờ, xem video này cảm thấy hướng dẫn hay thì đừng quên để lại cho khải một like chia sẻ chơi nha em ơi đó, chúc anh em ờ, xem video vui vẻ và đừng quên kích vào nút đăng ký ủng hộ chơi nha anh em à, những cái những cái nào mà hay ho hơn thì khải sẽ hướng dẫn anh em tiếp tục cũng như là cách sử dụng auto bk cũng như là cách sử dụng auto chan như thế nào khải sẽ hướng dẫn tiếp à, tiếp tục có một bài tay thứ hai này anh em thấy chưa đó bao tay này vẫn là số 5 thôi nếu số xấu nó cũng giữ lại luôn hai cái bao tay số 5 nè cái chuẩn khả nó từ 5 trở lên đó nên là nó đạt chuẩn hết rồi cố gắng tìm cái xấu này tầm này cố gắng tìm cái xấu nữa đó. ok ok em ơi xong sau khi ra được thì bao tay cũng đã xong rồi rồi ra thì mấy cái luôn à này năm sáu này năm cũng ờ, vứt được cái xấu rồi nè đó bao tay 6 điểm này thấy chưa cứ nói chung nãy khải đặt tiêu tiêu chí là năm thôi nhưng mà cứ ra số khải mới giữ đó giữ cái bao tay này lại ok chưa mắt ốp hoàn toàn rồi mấy cái năm này shop vứt đi ui thêm một cái xấu nè anh em nào dư cho nè anh em nào cần cho nè đó cái đó là cách lọc bằng auto khá là nhanh nè cho anh em lọc tay chắc mùa quýt luôn đó hai món dư này thấy chưa lọc thành dư thường luôn nè ok giờ tiếp tục à, sau khi nó mát nè bao tay mát nè đai lưng thì cũng mát luôn Bây giờ tiếp tục Khải sẽ làm một đôi giày nữa cho anh em xem Đó. Vài phút là có thôi Giờ chúng ta sẽ tiếp tục setup lại Đây Chúng ta tiếp tục setup lại cái vần uh, ờ, Click vào menu Click dòng Của cái lệnh bài tân thủ test này Thì đầu tiên là vẫn là số 1 này Nhận trang bị mắt ộp này Vẫn là số 1 này Chúng ta sẽ sửa chỗ này thành số 1 Chỗ dấu chấm xanh này anh Thấy không Thấy cái chỗ click dòng này Đó đó Chỗ này Khải sẽ sửa thành số 1 này Đầu tiên này rồi bây giờ Khải sẽ là cái đôi giày ạ. À. Dây chuyền một áo 2, là lưng 3, giày 4 thì Khải sẽ ghi là 1.4. 1.4 này. Đó, tiếp tục Khải sẽ giày nữ đúng không? Khải thích cái giày à, phụng phiên phụng phi phụng ngo đi. Thì trên 1 2 3 4 phi phụng ngo là số 4 là 1.4 1.4 là chúng ta sẽ ghi là 144. Rồi, 4 này tiếp tục sẽ là họ 1 2 3 4 họ sẽ là 4 nữa là ba số 4 nha một ba số 4 đó anh em thấy cái này đó thì cứ từ trong xuống dưới là anh em cứ theo số thứ tự thôi ok xong sau khi set up xong thì chúng ta sẽ thiết lập điều kiện lọc thì nói chung lúc nãy thì ở ờ, cái đôi giày nó có chút thay đổi một tí là ở cái um, nội lực thì khải không cần ở đôi giày khải bỏ đôi giày đi sửa rồi bỏ đôi giày đi khải sẽ lấy cái dòng đó là tốc độ di chuyển 40 vào tốc độ di chuyển 40 nào Khải sẽ vẫn giữ phục hồi sinh lực và thân pháp này nọ cho nó Và tốc độ di chuyển đâu Đây, tốc độ di chuyển đây tốc độ đánh nhầm Đây, tốc độ di chuyển đây Hiện tại ở trong auto là 25, Khải sẽ sửa thành 40 Lấy một độ dày mát 40 luôn Rồi, sau khi sửa xong Khải nhóm 40, sửa Rồi, áp dụng tất cả ạp, đóng Rồi, tất cả lọc Đó, đầu lọc độ dày thôi lọc <laughs> tay chứ mù quýt nên ơi anh muốn lọc gì em lọc cho này đó giờ em đang lọc đôi giày này thấy không em sẽ lọc một đôi giày mát nữa vẫn chưa cái đau à em uh, n sơ muốn lọc cái đau gì khả lọc dùng cho này lọc cho lấy này lọc được rẹt 30 giây luôn <laughs> rồi lọc đôi giày nha anh em đó anh em cảm thấy hay cho một like chia sẻ chơi nha ra đôi giày hay cho anh em xem sau khoảng hơn uh, một phút thì khả năng có đôi giày theo khả ý muốn đó một đôi thấy chưa đẹp chưa theo chuẩn chưa nè quá chuẩn luôn đâu sai được thấy chưa <laughs> chúng ta lọc là nó khá là nhanh đó rồi được một đôi là ok rồi thì đủ rồi thì dừng thôi nam dừng sau khi đủ thì chúng ta sẽ nhấn uh, ờ, auto dừng rồi đó đôi giày đây đẹp chưa tóc 40 này phòng thủ này thằng pháp 20 sinh lực 200 và phục hồi sinh lực 6 quá đẹp đó theo trong của Khải là xong đó sau khi Khải lọc xong hết set đồ thì nó mất khoảng tầm 10 đến 15 phút thì xong nha anh chung là mắc lâu nhất là cây vũ khí thôi cao khí là mát ổn nên mà tiêu chí là mát 5 cái tóc 30 sát thương 100 trăm sát thương ngồi 50 điểm và sinh lực 200 và kháng độc 25 á nó lần đến 5 cái chỉ tiêu nữa là lọc hay lâu đó còn lại nón nè nón thì lọc nó cũng rất dở tại vì đồ mát thì nó đơn giản 25 40 là đầy đó một món nữa này không? Mất hoàn toàn thấy chưa? Thông pháp này, thông pháp này. Phục hồi sinh lực luôn. <laughs> Mất hoàn toàn. Ok. Rồi anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khảo like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Và nếu có những cái hướng dẫn nào tiếp theo thì Khảo sẽ giúp anh em những video tiếp theo để anh em cố gắng ờ, hoạt động cũng như là lọc những trang bị theo ý muốn của mình ở cùng mấy chỗ này nha. Anh này nãy Khải chưa test gì hết, Khải chưa tăng điểm luôn. Gần Khải tăng điểm lại cho anh em xem luôn. tay điểm này. Bên kỹ năng thì ok rồi, kỹ năng quá tuyệt vời rồi mát hết rồi không còn gì để nói rồi Thế bây giờ chúng ta sẽ sang bên ờ, đường môn hiện tại đường môn phiên bản này là thân pháp ui hiện tại phiên bản này thân pháp và khả lên được top 138 thân pháp này 5k 6k8 ui trời ơi máu rồi máu rắn 3k rồi máu với ngày 15k8 à ngon vậy bình thường mà hình phú ok khai coi máu ok khai cố gắng máu 4k máu 4k là đẹp nha anh em còn lại ờ, phun thân pháp lúc nãy khai bằng đồ thân pháp cầm được 80 thân pháp luôn nè rồi 265 còn lại ờ, phun thân pháp lực tay được 8k rồi 8k này sấy chất nát nát nát nát ừ, ừ, ừ cái này chỉ 8k mốt rồi Ôi, vừa 8k, vừa 8k đẹp rồi Quá tuyệt vời Quá tuyệt vời Điểm quá pin luôn Ôi, hợp lý, nó là hợp lý Ok em mày, 8k 8k này này đã lên xíu nữa lên 6k8 luôn cho đẹp Đó, ok, quá tuyệt vời Đây, xong em à Sau khi Khải pin xong sẽ đồ là như kháng đồ như thế này nữa mà tại vì Khải bắn áo nhu tình nữa Nên là Khải được một kỹ năng, lực tay khá là cao Đó Hiện tại đây là mấy chủ đang test nha nè hiện tại đang tiếp và đến ngày 7 à, giờ tối ngày 14 tháng 10 sẽ chính thức open và chúng ta sẽ cày lại từ level 1 nha anh em. Đây là một trong những phiên bản đồ xanh, hoàn toàn đồ xanh nha anh em. Anh em cùng xem sơ qua thì uh, phiên bản này là phiên bản nội công, đường môn năm độc thì là thông pháp và được uh, tem võ lâm sơ sơ, sơ vận hành và phát triển. Mấy chủ có tên đó là Phật Sơn Ký Sử hoạt động duy nhất một hàng Tây và chúng ta sẽ tranh được 4 ạ. À và đồ, phiên bản này là không đồ tím không hồn kim môn phái nè duy nhất 100 trăm đồ xanh nha mọi người và mấy chủ chứa đến khủng hơn đến 20 20 nghìn ít cao và ở bình này uh, hiện tại đang test 7 giờ tối ngày 10 tháng 10 và sẽ chính thức có bình uh, chạy lại level 1 sẽ bắt đầu vào ngày uh, à, 7 giờ tối 7 giờ tối ngày 14 tháng 10 nha và trang chủ game đó là công thành chiến sư.net nha mọi người anh em nào muốn tham khảo game này thì hãy truy cập ngay vào trang chủ công thành chiến sư.net đỡ chuẩn bị cũng như là tải test về chơi trước một thời gian rồi sau đó chúng ta sẽ chính thức open nha anh ok cảm ơn em rất nhiều nha đó đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi